tên là dạ em chào thầy em chào mọi người ạ à, em thì hôm nay là lần đầu em thực hành à, cái 28 ngày à, thực hành lòng biết ơn của của thầy nhưng mà sau qua 6 ngày thì à, em đọc những cái cuốn sách của thầy á à, dạ, thầy hướng dẫn em thầy chỉ điểm ra những cái cuốn sách của thầy và à, mà khi em đọc những cái cuốn sách đấy là em thấy uh, chỉ một câu chỉ điểm của thầy thôi mà em đọc hết một cuốn sách và em vỡ lẽ ra em ngộ ra mà nhiều cái mà từ xưa giờ em cũng đi học và em cũng thực hành nhiều lớp về thực hành lòng biết ơn mà em không thấy nó chạm mà qua lần này thì em thấy nó chạm và em cũng thay đổi được cái tình sống của em và gia đình em thì um, mọi thứ nó cũng thay đổi nhiều lắm thôi à, qua mới qua có mấy ngày thôi mà em đã thấy cũng đã thay đổi thay đổi từ em và thay thay đổi ra là à, nhìn nhận là mọi thứ thật là bình an mà từ khi mà học cái bài mà à, tôi là ai và tôi đến đây để làm gì ấy, là cái bài của thầy là em cũng ngộ ra được nhiều thứ vấn đề trong cuộc sống mà à, trước giờ em trước giờ mà không có cho, à, em không có người nào nói cho em được nghe được những câu đấy mà em thấy bây giờ là nó đúng thật là nó vận hành ở trong cái cuộc ừ. sống của em là nó cũng giống như những gì thầy nói rồi em rất biết ơn thầy luôn thầy và, và cảm ơn mọi người ạ